vị và các bạn, trong đêm qua và sáng sớm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường duy trì đới gió đông ẩm từ tầng thấp lên tới 11.500m, vì thế tình trạng mưa ẩm ở các tỉnh miền Bắc vẫn còn, mức nhiệt ở hầu khắp Bắc Bộ không vượt quá 20 độ, khu vực vùng núi chỉ từ 16 cho tới 18 độ. Phải đến trưa chiều trời mới khô ráo trở lại nhưng vẫn còn nhiều mây, vì thế mà mức nhiệt cao nhất ngày ở phía Đông Bắc Bộ duy trì trong khoảng 22 cho tới 24 độ, trời vẫn lạnh cả đêm lẫn ngày. Trong khi đó ở khu vực phía Tây Bắc có nắng nhẹ về chiều, nhiệt độ tăng lên mức từ 26 cho tới 28 độ. Từ ngày mùng 10 không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng dần trở lại. Tuy nhiên, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác về đêm và sáng vẫn tiếp tục duy trì ở các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ. Dự báo xa hơn từ đêm ngày 14 sang đến ngày 15 tháng 4, do ảnh hưởng hội tụ gió trên cao, miền Bắc sẽ đón một đợt mưa trên diện rộng tràn về, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Không khí lạnh cuối mùa không đủ mạnh để vượt qua đèo Hải Vân, vì thế nó chủ yếu tác động và gây mưa ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa trong nốt sáng sớm nay với lượng mưa chỉ từ 3 đến 5 mm. Đến trưa chiều khối không khí lạnh yếu và tan dần. Khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra cũng giảm mưa nhưng chưa có nắng, nhiệt độ ngày tăng nhẹ lên ngưỡng từ 24 đến 27 độ. Còn khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi sáng mây nhiều, trưa chiều chuyển nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận trời nắng mạnh từ sớm, nhiệt độ ngày cao từ 32 đến 34 độ. Cũng từ dạng sáng ngày 15 tháng 4, khu vực sẽ xảy ra một đợt mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, tập trung ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Lui xuống phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong giai đoạn nắng mạnh nhất từ đầu năm tới giờ. Trời nắng từ sớm và càng đến trưa chiều nắng càng mạnh. Dự báo nắng nóng diện rộng xảy ra ở các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày từ 36 cho tới 37 độ. Còn miền Tây Nam Bộ, khu vực Tây Nguyên cũng duy trì mức nhiệt cao từ 33 cho tới 35 độ. Dự báo từ ngày mai mùng 10 tháng 4, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng giảm dần.